to Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập những thiên thanh hiện duyên khởi quang minh đại xưng tinh tăng Phật sự phổ huân chư chúng sanh giai phan bồ đề tâm viện lý chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo Nam mô hiên Cung Dường Bồ Tát Nam mô hiên Cung Dường Bồ Tát Nam mô hiên Cung Dường Bồ Tát Ma Ta Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tái Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Nam mô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 cùng nương ngoại lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Bạch Thịnh Chư Chúng Đà Phát Tâm Bồ Đề chư thiên chư thần đồng nhau làm mồ pháp mê thầy chúng quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan nghi tinh tấn hộ trì theo oai lực phật vân tập về nơi pháp hồi hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Kính cải bạch Tam Bảo Hôm nay, đệ tử chư Tăng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ cùng sự cắt cử của Đại Tăng thành tâm cung đối Phật Đài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 để được hưởng quả phúc an lạc và hồi hướng cho nạn dịch Covid-19 sớm được hóa giải. Chúng con thỉnh chư Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, chư Dạ Xoa La Sát, đẳng đẳng các chúng quỷ thần phát khởi từ tâm, hộ trì cho Phật tử cùng bà con nhân dân có duyên tu tập theo chương trình này được nhiều lợi ích cũng xin hộ trì cho đất nước được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân phấn khởi, dốc lòng tin kính tam bảo, bỏ ác làm lành, sống đời thiện lương, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Chư Tăng chúng con cũng nguyện tinh tấn tu hành để hồi hướng công đức đến cho Pháp giới chúng sanh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 đừng nghe pháp ma vương nghe vô thường ơi ba coi chẳng ai bằng thầy à, dạy công ma trời người cha lành chúng thanh tăng thượng trụ ta bảo nam mô như lai cung chân biện tri minh hành tung thiện thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phật thể tôn nhân thi cung kinh nhất tâm kinh lễ chỉ á tâm mà đảnh na lệ ơi phật thiên danh á sư Vì tâm đành lệ. こ công ờ, đức ờ, của phật dương ờ, thứ Hallelujah. kinh tam bảo sinh thịnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới chư thiên ngự trên đỉnh núi núi con liên hoặc nơi hư dưới đường trên bờ hoặc nơi không bằng vàng gần đây xin thỉnh nội họp lại đây với nữ nam nào ngày đêm thường bố thí phạm những tài sản gì đời này hoặc đời sau ngóng bao hay trên cho có cùng các tiếng trời nhưng chẳng chỉ danh nổi đứng thiền thế như lai chính phần bảo diệu thủ bưng từ vật thiên ca mâu ni đăng tình tình vô vi trong thiền chư ngộ pháp chẳng pháp nào danh nổi chính quá bảo như vậy là chỗ bố thù diệu mong với sự thần này được sống chân hạnh vô bệnh vô thường danh giác hằng ca ngợi pháp thiền trong sạch không gian đoan chẳng thiền đạo sanh đổi chính quang bảo như vậy là chúa bảo tu diệu mong với sự thần này được trong bao như vậy là cho sự thân này được sống chân hạnh vô vĩ giới Sœur. kiến nhờ kiến cố chính tri đoàn lìa ba trói buồn là tánh kiến ngoại nghi luồng ca giới cấm thu ra khỏi bốn đọa sẽ không tao xấu trong nghiệp chính tăng bảo như vậy là châu bảo thủ diệu mong tôn tuyên giảng pháp siêu viện pháp đưa đến điện bàn tối thượng vô năng thắng trình vẫn bao như vậy là châu vô thù diệu mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc đức phật tượng vô chúng tự dùng diện tình quý như ngọn đèn ta bận trí chứng niên bản chính tăng bảo như vậy là chỗ vô thù diệu mong với sự thật này đường sống dân hạnh vô phạm chúng thiên nhưng nào cứ ngủ trên địa cầu mà chư thiên loại người thường cung dường tôn trọng mong với hành lành này đường sống chân hạnh phúc vạn chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoàng khi công chúa sư đã vâng tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành thiên mà chư thiên loài người thường cung dường tôn trọng mong với ngày lành này được sống chân thành vô vọng chúng thiên nhân nào cứ ngủ đến địa cầu hoàng thế công tru sư đã vấn tập về đây xin đồng tâm hoa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 quỳ gối quỳ tụng sám hối để từ chúng con một lòng thành à, xin dài bay tội lỗi xưa đã dây vì ngu tham dần mà gây tối tai công lên điều ăn à, không nói có dệt tiêu chiều đắm chìm biển khổ sóng mê không lối đường đồi chính đồ muôn loài đều cùng thành phật đời đời yên vui xin cho con chi tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo Chi tâm đảnh lễ Nam mô thập phương pháp giới Thượng trụ tam bảo chỉ tâm đảnh lễ Nam mô thập phương Pháp giới thường trụ tam bảo xa bà chẳng ngỡ được lâu dài sớm liệu tụng kính cửa phật đại hai mọi đau nếu body, they Father. sư lưu ly quang vương phật nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo tăng đại chứng minh Tam bảo chứng minh nói thân hồ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thịnh Tư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 tri đứng tròn đầy những tâm hoa lan toàn thể chúng con nương nhờ công đường này đường thân tâm thanh thái tai anh tật bệnh tiêu trừ oan khiên dương sạch Nguyện cho nạn dịch đang xảy ra tại các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam cùng toàn thế giới sớm được không chế giam trừ và hóa giải các chúng sinh trong đàn nghiệp này được quay về nương tựa tam bảo tu theo chân pháp nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho chúng con cùng tất cả nhân dân phật tự tu tập theo chương trình này được tăng trường phúc lành các sư kiên tường oán kiên kết dài bên căn thuyền giảm gia quyền an kháng tâm bồ đề kiên cố tinh tận tu hành được bình an vượt qua đại dịch hồi hương cho càng hương linh giá tiên tiền tổ vong linh oán gia trại chùa vong linh có duyên với tăng ni phật từ chúng con cùng càng hướng linh anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trừng vong đồng bào tử nạn được phát tâm giác tinh lìa chỗ tôi tâm khởi niềm từ bi xa rời đường khổ tinh sâu tam bao sớm sinh về nơi cõi phần an vui hồi hướng cho chúng chư thiên chư thần hộ trì cho Phật phạm cung các chúng hộ trì cho các Phật tự tu tập được tăng phước tăng duyên có thêm mọi lực tăng trường công đức bồ đề cầu vô thượng đạo khắp nguyện nghe ó việc ban khâm tất cả đức độ quần sanh phật pháp thịnh hưng tam đồ giới sạch na nam mô phật bồ bổn sư thích ca Thỉnh đại chúng đồng đứng dậy làm lễ hồi hướng. Con phu con đừng có bao nhiêu công tân